Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hẻm Đào Duy từ phường 4, diện tích 150m2, ngang 10m, sổ chung hai nhà, mua bán tách sổ sang tên công chứng, hướng Tây Bắc. Đường xe máy dễ đi, để ô tô cách 15m, cách trung tâm 3 km, cách Nguyễn Trung trực 100m, gần chợ, trường học, cây xăng, khu dân cư sầm uất, giá 5,5 tỷ đồng. Lô 1 đất hẻm 3 tháng 4 phường 3, diện tích 383m2, thực tế 590m2, bán đất tặng nhà, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô. Cách đường 3 tháng 4 150m, cách trung tâm Đà Lạt 3,5 km, các tiện ích khác trong bán kính 3 km, giá 29 tỷ, mua hai lô giá 35 tỷ đồng. Lô 2 đất hẻm 3 tháng 4 phường 3, diện tích 915m2, thực tế 1.150m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây, đường nhựa ô tô, cách đường 3 tháng 4 150m, cách trung tâm Đà Lạt 3,5 km, các tiện ích khác trong bán kính 3 km, giá 8 tỷ, mua hai lô giá 35 tỷ đồng. Đất Vạn Thành phường 5, diện tích 140m2, ngang 10m, sổ nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng Tây Bắc, đường Hồ Tô. Cách trung tâm 5 km, sau nhà máy Vĩnh Tiến, đất thế âm lợi hầm, gần khu dân cư, giá 1,4 tỷ đồng.